Chào các bạn. Tiến Phú Mỹ xin giới thiệu các bạn thiết kế biệt thự vườn phong cách tân cổ điển. Biệt thự kiến trúc tân cổ điển là sở thích, là ước mơ với rất nhiều người. Biệt thự kiến trúc tân cổ điển đã được công ty thiết kế và thi công xây dựng. Dựa theo nhu cầu của chủ nhà và thực tế của thế đất, kiến trúc sư công ty đã thiết kế một siêu phẩm mang tính chất hoàn mỹ, ước mơ, thổi hồn cho kiến trúc biệt thự tân cổ điển năm 2021. Với chi phí đầu tư không quá cao quý anh chị đã có thể sở hữu một biệt thự tân cổ điển như mong muốn. Nhưng đặc biệt với với những anh chị đam mê kiến trúc tân cổ điển, anh chị có thể rát vàng cho căn biệt thự yêu thích của mình. Cùng với sân vườn với các loại cây đại thụ đan xen với tiểu cảnh phù hợp, thỏa đam mê của chủ nhà về cá coi, cây kiểng, bộ sưu tập xe, vân vân. Bạn muốn tìm hiểu thêm hãy follow, thả tim cho mình để theo dõi.